Một người đàn ông ngã vào trong kho thóc, các hạt thóc giống như cát lún, không ngừng lún xuống dưới. Khi đội cứu hộ tới nơi, họ đã sử dụng thang mây để leo vào kho thóc. Đội trưởng đội cứu hộ chỉ huy các nhân viên của mình rằng sau khi vào trong kho gạo, phải để miếng ván lên bề mặt, chân không được dẫm vào các hạt gạo, bởi vì chỉ cần sai một bước cũng có thể chết người. Sau khi phát hiện người đàn ông, đội cứu hộ khuyên anh nên bình tĩnh, sau đó các nhân viên cứu hộ leo từ trên xuống bằng dây cứu hộ. Mỗi bước một bước họ lại để lên bề mặt một tấm ván, nhân viên cứu hộ vòng qua đầu của người đàn ông một cái vòng đệm, sau đó họ cắm những tấm ván xung quanh vị trí người đàn ông. Sau đó họ hút những hạt thóc phía trong các tấm ván ra ngoài, làm như vậy họ có thể giảm bớt áp lực, sau đó đội cứu hộ kéo người đàn ông lên. Tuy nhiên, khi đội cứu hộ sắp hoàn thành nhiệm vụ, thì đột nhiên dây an toàn của một trong các nhân viên cứu hộ bị đứt, khiến người nhân viên cứu hộ này ngã vào trong thóc. Một nhân viên cứu hộ khác muốn cứu người đồng đội của mình, đội trưởng liền lập tức ra lệnh không ai được cử động, nếu không thì sẽ càng lún càng sâu. Nhưng người nhân viên cứu hộ đã không nghe lệnh, anh ta đưa tay ra bắt lấy tay của đồng đội, nhưng thật không may là anh ta cũng bị cuốn vào trong kho thóc, không còn cách nào khác, đội trưởng đành phải ra lệnh tiến hành kế hoạch B. Những nhân viên cứu hộ bên ngoài lập tức dùng cưa máy để phá vỡ kho thóc từ bên ngoài. Chỉ cần chậm một giây cũng có thể nguy đến tính mạng của đồng đội. Sau khi phá vỡ kho thóc, rất may mắn là cả ba người đã được đưa ra ngoài an toàn. Chuyển qua một tình huống khác, người đàn ông này đang lái xe trên đường, anh nhìn thấy bên đường có một cô gái xinh đẹp, người đàn ông này đã nhìn chằm chằm vào cô gái này, đột nhiên, một cô gái khác từ trên trời rơi xuống và rơi trúng vào chiếc xe của người đàn ông. Khi đội cứu hộ tới nơi, họ phát hiện cô gái này vẫn còn sống, nhưng mạch của cô gái đang rất yếu. Các nhân viên cứu hộ gắn đồ bảo hộ cho cổ của cô gái để giữ cố định vị trí cổ. Khi các nhân viên cứu hộ chuẩn bị nâng cô gái lên cán cứu thương, thì họ phát hiện ra toàn bộ xương của hai chân cô gái đều đã bị gãy. Có lẽ cả đời còn lại của cô gái chỉ có thể làm bạn với chiếc xe lăn mà thôi. Lúc này miệng cô gái không ngừng lẩm bẩm một cái gì đó. Sau đó các nhân viên cứu hộ biết được rằng cô gái này ngã từ tầng 7 xuống. Khi đội trưởng bước vào nhà cô gái, thì phát hiện ra điện thoại của cô gái vẫn đang ghi hình, thì ra thứ mà cô gái liên tục lẩm bẩm trong miệng chính là cái điện thoại của cô ấy. Khi đội trưởng đội cứu hộ cầm điện thoại lên thì phát hiện, cô gái này đang livestream. Vì muốn thu hút nhiều hơn nữa những người xem trực tuyến, cô gái đã mạo hiểm khiêu chiến động tác có độ khó cao, là treo ngược mình trên lan can ban công, và kết quả là xảy ra cảnh tượng ngã từ tầng 7 xuống như khi nãy. Chắc chắc chỉ số IQ của cô gái này không lớn hơn 90 điểm, bởi vì dù cho người ta có chỉ số IQ thấp thì cũng sẽ không hành động như thế. Còn bạn thì sao? Chỉ số IQ của bạn đạt được bao nhiêu điểm? Chuyển qua một câu chuyện khác, trong một quán bar, có hai người đang khiêu chiến với cuộc thi ăn bò bít tết, trọng lượng của miếng thịt bò khiến người ta phải sợ hãi, lên tới 2.700 gram. Như vậy có nghĩ là mỗi người sẽ phải nuốt vào bụng hơn 2,5 kg thịt bò. Bạn thử nhìn vào thân hình của hai người này mà xem, khiến người ta dễ dàng đoán ra được ai sẽ là người chiến thắng. Bà chủ quán bar giới thiệu cuộc thi, người chiến thắng ngoài giải thưởng được ăn miễn phí thịt bò bít tết trong vòng một năm, còn có thể được gắn tên trên bảng danh sách người chiến thắng trên bức tường cao của quán bar. Giải thưởng này khiến cho hai người tham gia vô cùng kích động. Sau đó khi bà chủ quán ba lắc cái chuông trên tay, thì cuộc thi chính thức được bắt đầu. Cô gái trẻ cầm nguyên miếng thịt bò bít tết lên là bắt đầu nhai ngấu nghiến, còn người đàn ông mập mạp này thì lại lấy dao cắt miếng thịt ra từng miếng nhỏ. Sau đó anh ta dùng tay bóp nát miếng thịt và liên tục giao y với cô gái. Cô gái cũng không chịu thua, cô gái nhìn vào người đàn ông và gầm lên, vừa ăn vừa uống nước, không bao lâu thì cô gái đã ăn hơn một nửa. Và lúc này, rõ ràng người đàn ông da màu đã không thể nuốt thêm được nữa, Ông ta tức giận lấy các miếng thịt bò đập liên tục vào mặt của mình, còn cô gái thì càng ăn càng hăng, và trông cô ăn rất bình thường và thoải mái. Người đàn ông da màu ý thức được rằng ông không thể đuổi kịp cô gái nữa, nên đã chấp nhận đầu hàng và rút khỏi cuộc thi. Sau đó bà chủ quán bar đã tuyên bố cô gái là người giành chiến thắng, khán giả vỗ tay và hò hét liên tục. Chính vào lúc cô gái hưng phấn tột độ và hét thật to, thì đột nhiên trước mắt cô bỗng nhiên tối sầm lại và cô ngã nhào xuống đất. Đội cứu hộ đã tới hiện trường. Khi nhìn thấy cái bụng to lớn của cô gái, các nhân viên cứu hộ còn tưởng rằng cô bị ngất xỉu là vì đang mang thai, sau khi kiểm tra thì thấy huyết áp cô gái bình thường, nhưng bàng quang của cô lại to phồng lên. Các nhân viên cứu hộ nhìn thấy những chiếc ly trống rỗng được để trên bàn, họ chẩn đoán rằng cô gái bị hạ na chi máu, bàng quang của cô gái sắp nổ tung rồi. Các nhân viên cứu hộ lập tức đưa ra quyết định giúp cô gái thải nước tiểu ra ngoài ngay tại nơi đây, nhưng bà chủ quán bar không đồng ý. Bà lập tức bước về phía các nhân viên cứu hộ và ngăn cản họ, nhưng không ngờ là bà đã bị nước tiểu của cô gái phun đầy người. Thậm chí ngay cả tấm hình của bà chủ được treo trên tường của những người chiến thắng cuộc thi cũng bị nước tiểu phun ướt hết. Sau khi được thải ra hết chất dịch trong người, cô gái cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô gái này chắc chắn là một người thích ăn hàng. Còn bạn thì sao? Đẳng cấp ăn hàng của bạn thuộc đẳng cấp thứ mấy rồi?